Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 của kênh đầu tư TGC, như quý biết ạ, thì tuần qua có một điểm rất là đáng chú ý, đó là việc ờ, trái phiếu chính phủ Mỹ tăng rất là mạnh lãi suất, ờ, tiếp tục ờ, vượt vùng 2.5 và có thể nói là tạm thời thì hiện nay là trái phiếu chính phủ Mỹ là đang break trend. chúng ta có thể nhìn thấy trái phiếu chính phủ Mỹ đã break trend, đang tiếp cận cái ngưỡng hỗ trợ à ngưỡng kháng cự khá là quan trọng là test e MA200 nằm ở vùng giá 2.7 nếu uh, trái phiếu chính phủ Mỹ mà đóng cửa vượt xa cái khu vực này đặc biệt mà nó tiến lên đóng cửa vượt trên 3.2 thì thật sự nó sẽ gây ra sự ừ, xáo trộn rất lớn trên thị trường tài chính. Có thể nói là về dài hạn khi chúng ta nhìn thì gần như việc trái phiếu chính phủ Mỹ uh, ờ, breakout trend thì chắc chắn xảy ra, nó là sớm hay muộn, trước hay sau thôi. Cái điều này là cái điều chắc chắn xảy ra. Các truy báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu là tăng giá do vậy cái việc breakout trend này là là rất rất rất uh, tức là khả năng cao là breakout thật tất nhiên là nó sẽ cần thời gian để nó vượt chứ cũng không phải là nó vượt một mạch luôn nhưng mà quan điểm cá nhân tôi thì có thể gọi là cái chu kỳ đảo ngược của lãi suất đã xuất hiện chu kỳ đảo ngược của chen giảm lãi suất đã chuyển từ chen giảm sang chen tăng như vậy thì hoàn toàn chu kỳ đảo ngược thị trường tài chính cũng vậy sẽ chuyển từ cái uptrend sang downtrend còn downtrend dài hay ngắn thì chúng ta chờ xem nhé có thể là downtrend 2 3 năm hay là downtrend một thập kỷ thậm chí nhiều thập kỷ giống như chứng khoán Nhật thì chúng ta cũng chưa biết được <coughs> như chứng khoán Nhật chúng ta biết đấy đạt đỉnh từ năm 85 à, đấy đến bây giờ không quay trở lại được đỉnh cũ đấy kiểu như vậy à, gần 40 năm rồi downtrend không có nghĩa là nó chỉ một chiều giảm bạn nhé nhưng nghĩa là nó không chinh phủ được những ờ, đỉnh cũ nữa và quá trình của nó là nó luôn luôn là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó là về thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuần qua thì chúng ta có những điểm ờ, đáng chú ý nào? Về thông tin nhé. Thì tuần qua thì chúng ta không có nhiều thông tin quan trọng. Tâm điểm của chúng ta chỉ là cuộc họp uh, biên bản cuộc họp FOMC, tức là cuộc họp tháng 3. Uh, ờ, các bạn uh, lưu ý nhé, mỗi cuộc họp của Fed thì uh, uh, cuộc họp sau cuộc họp diễn ra 3 tuần thì sẽ là công bố cái biên bản cuộc họp đó à, biên bản cuộc họp tuần qua của Fed thì cũng rất là đáng chú ý <coughs> tuần qua biên bản cuộc họp của Fed có những cái điểm đáng chú ý nào thứ nhất là uh, ủy ban thị trường mở uh, ờ, FOMC thì công bố là dự kiến nhé dự kiến là tháng 5 sẽ bắt đầu uh, thu hẹp bảng cân đối kế toán với tốc độ thu hẹp rất lớn bạn nhé tức là dự kiến sẽ bán 60 uh, ờ, tỷ đô la trái phiếu kho bạc và 3 tỷ 35 tỷ đô la trái phiếu được đảm bảo thế chấp bằng chứng khoán và các giấy tờ có giá trị. À, ờ, là, trở lại với lần uh, thu hẹp này chúng ta có thể thấy tốc độ thu hẹp rất là nhanh. Chúng ta biết là Fed bắt đầu thu hẹp vào tháng 9 uh, cuộc họp tháng 9 năm 2017 cho đến uh, cuối 2019 trước khi chính sách bị đảo ngược vào 2020 thì chúng ta biết là tại cuộc họp đây chúng ta trở lại cuộc họp uh, uh, tại cuộc họp uh, tháng 9 năm 2017 thì khi đó Fed bắt đầu thu hẹp QE tháng 10 với tốc độ thu hẹp ban đầu sẽ là 6 tỷ USD trái phiếu chính phủ và 4 tỷ USD uh, chứng khoán cầm cố sau đó sẽ tăng 10 tỷ sau mỗi quỹ tức là 3 tháng sau thì tăng lên là à, 12 tỷ USD trái phiếu chính phủ và 8 tỷ USD à, chứng khoán thế chấp cho đến khi từng bước tăng lên giấy tờ có giá trị cho đến khi này à, 30 tỷ đối với trái phiếu chính phủ và 20 tỷ đối với cờ chứng khoán cầm cố à, và nghiệp vụ giấy tờ có giá trị này được tiến hành cho khi bảng cân đối kế toán giảm khoảng 1.000 hoặc hơn 1.000 tỷ như vậy chúng ta biết là tốc độ lần này tăng gần 10 lần so với lần trước bắt đầu thu hẹp. Lần trước là Fed bắt đầu thu hẹp là 6 tỷ đối với trái phiếu chính phủ, 10 tỷ đối với giấy tờ chứng khoán có cầm cố. Bây giờ chúng ta nhìn đi, 60 tỷ đối với trái phiếu chính phủ gương là gấp 10 lần, 35 tỷ đối với giấy tờ đảm bảo bằng thế chấp gần 10 lần. Cái tốc độ thu hẹp nó nhanh và mạnh, cường độ nó mạnh hơn rất là nhiều. Và chúng ta biết là ờ, năm 2019 đó, khi mức cao nhất của con số thu hẹp của Fed đó, thì lên đến 50 tỷ đô la. Còn bây giờ khi Fed mới bắt đầu đã lên đến 95 tỷ đô la rồi. Đây là chúng ta nhớ con số bắt đầu nhá. Còn sau đó chưa kể trong quá trình thu hẹp nếu Fed cảm thấy cần thiết Fed có thể tiếp tục tăng cái con số thu hẹp hàng tháng này lên. Điều này có nghĩa là thanh khoản trên thị trường sẽ bị rút đi nhanh chóng. Nếu chỉ với cái ờ, mức mà à, nếu với cái mức là 95 tỷ đô la này ạ thì chúng ta cũng biết là một năm phép cũng thu hẹp gần 1.200 tỷ rồi về bảng cân đối kế toán. Lần trước chúng ta nhớ lại nhé. Trong vòng 20 tháng kể từ thu QE à, Fed mất 20 tháng thì giảm được 700 tỷ USD. Lần này nếu với tốc độ này thì trong vòng 20 tháng phép sẽ giảm được hơn 2.000 uh, à, tỷ trên bảng cân đối kế toán. Đây là với điều kiện nếu Fed giữ nguyên tốc độ 95 tỷ nhá. Còn chưa kể nếu mà lạm phát uh, tiếp tục tăng cao mà Fed muốn thu hẹp QE nhanh hơn, Fed hoàn toàn có thể tăng cái tốc độ thu hẹp lên tầm 120 tỷ thậm chí 150 tỷ thì lúc đó cái cái bảng cân đối nó sẽ tụt giảm nhanh chóng rất nhiều. Tức là chúng ta nhìn thấy là cái tốc độ hiện nay nếu so với thời điểm bắt đầu năm 2017 thì nó tăng gấp 10 lần, gần 10 lần. Còn nếu mà giữ nguyên cái tốc độ này à, sau 20 tháng thì nó sẽ tăng gấp 3 lần như vậy chúng ta biết là cái cường độ uh, siết chặt QE lần này của Fed là rất là mạnh do vậy chắc chắn nó ảnh hưởng đến thị trường tài chính ảnh hưởng rất lớn luôn ạ đó là lý do vì sao mà lợi suất trái phiếu chính phủ tăng rất là mạnh à, đang dẫn trước à, xu hướng của thị trường đó là về thông tin uh, tuần qua ngoài ra thì chúng ta biết là cái uh, nhiều nhiều quan chức Fed cho thấy là muốn nâng lãi suất uh, ờ, 50 điểm tức là 0,5% uh, ờ, sau cuộc họp tháng 3 tức là cuộc họp tháng 5 đấy ạ đó đó cũng là một tín hiệu rất là mạnh của Fed gửi đến thông điệp gửi đến đối với thị trường gửi đến lạm pha gửi đến lạm phát và gửi đến thị trường tài chính tức là nhiều khả năng Fed sẽ vừa công bố thu hẹp QE 95 tỷ USD một tháng và sẽ tăng lãi suất 0,5% trong tháng 5 nếu điều này thực sự xảy ra thì nó sẽ phản ánh rất lớn vào thị trường tài chính và khả năng thị trường tài chính trao đảo uh, biến động mạnh theo chiều hướng giảm sẽ xác suất khá là cao. Ờ, đó là những cái uh, thông tin cơ bản về cuộc họp của Fed. Fed đã chuyển từ cách tiếp cận thị trường một cách là ôn hòa sang trường phái diều hâu lên rất nhiều chính sách chuyển lệ tiền tệ của Fed thì ờ, muốn nhanh chóng đưa về trạng thái trung thập. Chúng ta biết là Fed muốn giữ trạng thái trung lập lãi suất quanh 2,5% và cũng rất nhiều quan chức Fed là muốn Fed đưa lãi suất về trạng thái trung lập 2,5 đến 3% ngay trong cuối năm nay. Ờ, để đạt được điều đó thì Fed sẽ cần tăng lãi suất khoảng 2 đến 3 lần 0,5% thì đến cuối năm với 6 lần tăng lãi suất nữa thì Fed sẽ đạt được trạng thái trung lập lãi suất khoảng 2,5%. đó là về cái ờ, cuộc họp của Fed tuần trước còn tuần này à, thông tin tuần này của chúng ta chúng ta sẽ có khá nhiều thông tin kinh tế được quan trọng và những dữ liệu kinh tế của tuần này cũng chính là những dữ liệu kinh tế rất quan trọng để Fed tiến tới quyết định thu hẹp ừ, ờ, QE và tăng mạnh lãi suất tháng 5 hay không à, với tốc độ như nào. Ngày Chủ nhật thì chúng ta có cuộc bầu cử của Pháp nếu không có gì biến biến bất ngờ thì ờ, Tổng thống Pháp Macron sẽ tiếp tục là trúng cử. Còn nếu có diễn biến bất ngờ xảy ra thì lúc đó có thể gây ra một chút xáo trộn trên thị trường tài chính, đặc biệt là đồng euro. <coughs> Ngày thứ hai chúng ta không có thông tin ờ, kinh tế nào quan trọng được công bố cả. Ngày thứ ba, tâm điểm của chúng ta sẽ là lạm phát của Mỹ. Đó, được công bố lúc 7 giờ 30. Cái này thì uh, hiện nay đang dự kiến lạm phát của Mỹ tăng rất cao nhé. CPI kỳ trước là Cùng kỳ năm trước là 0,8%. Hiện nay dự kiến là tăng 1,2%. Nếu CPI tăng lên 1,2 thì nó sẽ đưa lạm phát của Mỹ so với cùng kỳ năm trước tăng lên 8,3%, một con số rất là rất là cao. Co CPI dự kiến giữ nguyên 0,5%. À, vào lúc 11 giờ thì có thành viên uh, của FOMC uh, ờ, phát biểu, Phó Chủ tịch Fed. Bài này cũng rất là quan trọng nhé bởi vì bà này trước kia là một trong những người luôn giữ trường phái ôn hòa tức là muốn ờ, lãi suất uh, uh, giữ lãi suất ở mức thấp và bơm thanh khoản cho thị trường nhưng tuần trước thì bà này cũng có phát biểu và bà này cũng chuyển từ trạng thái là uh, ôn hòa sang trạng thái diều hâu rồi tức là khi những người ôn hòa nhất mà cũng chuyển sang trường phái diều hâu thì chúng ta biết là à, cái hướng đi tiếp theo của thị trường tài chính Ngày thứ tư thì ờ, chúng ta cũng có thông tin quan trọng. Thứ nhất là vào lúc 9 giờ sáng thì chúng ta có thông tin về lãi suất của Ngân hàng Trung ương ờ, New Zealand. Dự kiến là Ngân hàng Trung ương New Zealand tiếp tục tăng lãi suất 0,25%. À, vào lúc 1 giờ chiều thì chúng ta có CPI của Anh. Dự kiến CPI của Anh sẽ tăng từ mức 6,2% lên 6,7% theo năm. À, tiếp theo vào buổi tối thì chúng ta có thông tin của Mỹ là thông tin chỉ số giá sản xuất PPI, e Đấy, chỉ số ờ, giá sản xuất ờ, đo lường đơn đặt hàng của các nhà bán buôn đặt uh, các nhà máy sản xuất. <coughs> Bên cạnh đó thì Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ tăng mạnh lãi suất. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canada, à, chúng ta biết Canada là một trong 7 nước thuộc G7, nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. À, dự kiến sẽ tăng mạnh lãi suất từ mức 0,5 lên 1% tức là hòa chung nhịp đập với Fed. Vào à, thứ năm thứ năm thì à, thứ năm thì chúng ta có biết à, cuộc họp của EU này dự kiến EU vẫn giữ nguyên lãi suất 0,5 0% à, này à, à, chúng ta sẽ có doanh số bán lẻ của Mỹ Chủ tịch châu Âu phát biểu này, doanh số bán lẻ của Mỹ này. Dự kiến doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ tăng mạnh trở lại. À, vào lúc 9 giờ chúng ta còn niềm tin tiêu dùng. Dự kiến cũng không thay đổi nhiều. Từ mức 59,4 ờ, xuống 58,8 nó không biến động mạnh. Ngày thứ sáu thì chúng ta bank holiday. À, cả thế giới bank holiday rồi. Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ giao dịch 4 phiên từ thứ hai đến thứ năm tin của chúng ta ngày thứ hai không tin ngày thứ sáu nghỉ bank holiday còn tin chúng ta tràn ngập trong 3 ờ, ngày thứ ba thứ tư thứ năm như vậy dự kiến tuần tới sẽ một tuần biến động khá mạnh của thị trường tài chính với nhiều thông tin quan trọng được công bố trong đó đa phần sẽ là thông tin liên quan đến việc tăng lãi suất ờ, thông tin đến việc CPI Đấy. ngân hàng trung ương New Zealand ngân hàng ờ, Australia tăng lãi suất à, New Zealand à, và Canada tăng lãi suất Ờ, CPI của Mỹ và của Anh được công bố. Ờ, bên cạnh đó Mỹ có chỉ số PPI, ờ, Mỹ có doanh số bán lẻ. Có thể nói là những thông tin kinh tế cơ bản quan trọng thì được công bố trong tuần tới. Thì như vậy thì với những thông tin kinh tế quan trọng được công bố như này nó sẽ chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến biến động của các thị trường tài chính. trong đó có thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường tiền điện tử mà chúng ta giao dịch cũng như thị trường ờ, ngoại hối. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết từng thị trường một. Trước chúng ta sẽ điểm qua chỉ số DXY. Thì chúng ta biết chỉ số DXY của Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng giá. Hiện nay DXY của Mỹ sẽ hướng đến vùng giá là 100, 105, ờ, đang đóng cửa 975. Như vậy, nếu thông tin lạm phát được công bố ngày thứ ba mà cao như dự kiến thì DXY hoàn toàn có thể tăng giá đầu tuần. Sau đó đụng vùng 105 này có thể điều chỉnh uh, giảm trở lại. Như vậy khả năng cao là đầu tuần đô la sẽ tăng giá, cuối tuần uh, sẽ điều chỉnh dịu trở lại. Uh, điều này có nghĩa là các cặp tiền tệ khác đầu tuần sẽ giảm giá và sẽ phục hồi vào cuối tuần. Như vậy xu hướng chung của chúng ta uh, là khi USD tăng giá thì chúng ta canh mua các cặp tiền tệ khác vàng à, và sau đó là cuối tuần phục hồi chúng ta chốt lời thế thôi à, đối với cậu vàng của chúng ta nhé như tuần trước tôi còn nói cậu vàng là break out trend rồi đóng cửa trên 140 rồi thì như vậy cậu vàng của chúng ta sẽ bước vào quá trình tăng giá khi cậu vàng tăng giá thì xu hướng chính của chúng ta sẽ canh dưới mua lên thôi không có vấn đề gì kèo này thì lại rất là dễ khi cậu vàng tuần trước thì tôi kỳ vọng cậu vàng điều chỉnh xuống dưới 1 chín cho chúng ta vào hàng. Nhưng cậu vàng không điều chỉnh xuống dưới không sao. Như vậy chúng ta sẽ canh mua nó khá là dễ dàng. À, cậu vàng hiện nay đang được hỗ trợ ở vùng giá là quanh 30 cộng trừ. Đấy, vùng này cũng hỗ trợ bởi MA 200 trên ờ, H1 của chúng ta. Do vậy, à, cái xu hướng mua của chúng ta sẽ khá là dễ thôi tuần tới chúng ta sẽ mua theo cái chen này khi cậu vàng điều chỉnh chúng ta sẽ mua vùng 30 cộng trừ Đấy, 30 cộng trừ 3 giá Đấy, cái này thì khá dễ dàng rồi Đó. xuống tuần tới của chúng ta chúng ta mua nhá ngày thứ hai thứ ba chúng ta canh mua cậu vàng 30 cộng trừ 3 giá tức là vùng 2733 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vàng phá qua 20 cũng là rất là dễ luôn dễ dừng lỗ luôn còn chốt lời sao chốt lời ngắn hạn chúng ta chốt 50 nhưng tôi tôi không nghĩ là nên chốt 50 tôi nghĩ là chúng ta nên chốt vùng 65 là ngắn hạn và bạn nào cầm dài thì chúng ta đợi 2.000 xem chúng ta có quà may mắn không như vậy chiến lược tuần tới rất dễ chúng ta có mỗi một chiều canh mua thôi nhé không có bán biết gì hết điều này tất nhiên là nếu các bạn bán lướt sóng ngắn hạn thì tôi không nói nhé Đấy, ờ, khi các bạn mà chờ đây chết đinh rồi thì các bạn dựa trên cái H1 M30 M15 chúng ta vào lệnh thì chúng ta dừng lỗ 57 đô rồi chốt lời 10 15 đô thì cái này tôi không nói. Nhưng trong tuần thì quan điểm tôi là chúng ta canh mua nhé. 30 cộng trừ 3 giá, dừng lỗ 20, quá dễ rồi. Đối vàng tuần tới là như vậy nhỉ. Đối dầu thì sao? Dầu tuần ờ, qua chúng ta rất là thành công. Chúng ta bán vùng 04 05 giá lên đúng 055 quay đầu. Chuẩn luôn. Đấy và giá xuống được đến 93,7 đến vùng chốt lời chúng ta chốt 94 95 mà à, một tuần ăn hơn 10 giá dầu như vậy cũng rất là tốt rồi tuần tới như nào tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch thôi à, hiện nay nhé xu chung của dầu thì vẫn đang là sideways down à, tôi chưa nhìn thấy cái điểm dừng của dầu bởi vì tôi cần dầu hoàn thành xong cái sóng C tức là có một đáy thấp hơn tôi kỳ vọng sóng C dầu ở vùng 8x chưa tới đúng không như vậy nếu dầu sau gây đau thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắn hạn thì chúng ta có thể đánh hai chiều. Bởi vì ngắn hạn chúng ta nhìn thấy cái vùng 93 94 này dầu chưa phá. Khi nào chưa phá thì chúng ta còn chiến đấu được. Đấy. Tức là chúng ta có thể đánh hai chiều. Chúng ta có thể mua 93 94 thì chúng ta dừng lỗ 91 năm. Đấy. À, chốt lời chúng ta hướng về 100 Ngược lại khi giá dầu lại lên test trở lại vùng 05 cộng trừ một giá này, chúng ta bán. Đấy. Chúng ta dừng lỗ 07 thế thôi. Nếu chúng ta bán 05 thì chúng ta dừng lỗ 07, bán 06 thì chúng ta dừng lỗ 08 nhá. Đấy. Chốt lời của chúng ta cũng ờ, hướng về vùng giá 95 này. Tức là điểm chốt lời chúng ta rất là cao đấy ạ. Chúng ta dừng lỗ thì khoảng ờ, hai giá những chỗ lời chúng ta toàn 8 đến 10 giá thôi rõ ràng quan điểm tôi thì dầu tuần tới nhé đến khi nào nó break out một trong hai khu vực này break out linh sáu hoặc break out 93 thì lúc đó nó sẽ có xu hướng mới không break out thì chúng ta cứ đánh trong cái biên sideways này thôi xuống 93 94 chúng ta mua lên linh năm, linh sáu chúng ta bán thế thôi dừng lỗ linh tám và dừng lỗ chín một năm. đó là cái xu hướng chết đinh của dầu của chúng ta tuần tới dầu cũng rất là dễ đánh luôn hiện nay quan điểm tôi thì hiện nay dễ đánh bởi vì dầu à, dễ đánh là do một phần nữa là hiện nay cái xu hướng địa chính trị nó đang ờ, tạm thời dịu lại tức là cuộc chiến tập 2 chúng ta biết nhá cuộc chiến tập 1 giữa Nga và Ukraine là tập 1 vây ờ, công Kiev là tạm dừng rồi bây giờ sẽ đến cuộc chiến tập 2 diễn ra ở vùng Donbass thì hiện nay là hai bên vẫn đang ở trạng thái là chuẩn bị lực lượng vũ khí chiến đấu Đấy sớm muộn thì nó lại quay lại chiến đấu thôi chắc chắn luôn nga sẽ không thể từ bỏ vùng donbass được cái uh, khu vực miền đông ukraine kiểu gì nga cũng phải chiếm được đó gây được ảnh hưởng cho các nước tự trị và rồi bỏ phiếu sát nhập vào nga giống như crimea năm 2014 đó. nga đã gây chiến rồi bây giờ là đâm lào phải theo lào rồi nên uh, khi mà địa chính trị chưa biến động thì giá hoàn toàn có thể tạm thời ngắn hạn đi sideways tìm xu hướng Ừ, sideways mà trong biên độ 12 13 giá thì cũng rất là lớn rồi. Đó là chiến lược về dầu nhé. Còn đối với chứng khoán thì sao? Chứng khoán thì cũng khá là dễ giao dịch. Bởi vì chứng khoán Mỹ hiện nay ngắn hạn thì cái vùng 323, 3322, 323 này nó là vùng đỉnh ngắn hạn rồi. Do vậy mỗi khi Dow Jones test lên khu vực này chúng ta cứ bán thôi, chả có vấn đề gì cả nhé chúng ta cứ bán ở khu vực này thôi khi nào vượt qua đây thì chúng ta dừng lỗ sau Đấy. chúng ta dừng lỗ một phần trăm ba trăm năm mươi giá còn chốt lời thì ngắn hạn chúng ta chốt lời nghìn giá ba tư hai, giống như từ kéo trước này chúng ta bán ba ba năm hai năm ba nó đã xuống đến ba tư hai cho chúng ta chốt không? đó là ngắn hạn ờ, ngắn hạn thì chúng ta chốt là nhìn giá dừng lỗ hơn 300 giá đấy là việc phù hợp thôi còn nếu dài hạn chúng ta cầm nó thả luôn đi chúng ta có thể chờ 32 ngàn 31 ngàn hoặc lâu hơn đó là bình thường do vậy chiến lược tuần tới đối với Dow Jones cũng vậy tôi tôi nghĩ là khi mà lãi suất tăng thì các cổ phiếu tăng trưởng là đặc biệt các cổ phiếu công nghệ sẽ bị bán như vậy xác suất để vượt lên của Nasdaq không nhiều nhưng Dow Jones hoàn toàn có thể test lại khu vực 322 323 này cho chúng ta bán 323 cộng trừ 100 giá nhé chúng ta dừng lỗ 328 à 358 chúng ta bán 353 cộng trừ 100 giá Chốt lời thì chúng ta có lẽ nên chốt ở cái vùng 328 này phù hợp hơn. Đối với chỉ số Nasdaq. Nasdaq thì ờ, tuần qua à, cũng xuống rất là phù hợp rồi. Lên đến vùng 152 cho chúng ta bán, xuống trở lại 143. Bạn nào mà chốt lời thì chốt lời rồi. Bạn nào mà chưa lỗ lời cứ hâu thôi. Còn ngược lại tuần tới chiến lược Nasdaq chúng ta cũng dễ canh thôi. Quan điểm cá nhân tôi Nasdaq có đỉnh rồi. 353 là đỉnh rồi. Bây giờ chúng ta chờ nó lấp lại gap thôi. 148 149 chúng ta sẽ bán khi nó lấp lại gáp chúng ta dừng lỗ trên đỉnh cũ này 153 này còn chốt lời chúng ta hướng đến cái đáy 13 đó đó là chỉ số Nasdaq thì chúng ta dừng lỗ ờ, đâu đó 3 400 giá mà chốt lời gần gần 2.000 giá thì nó cũng rất là cao rồi đối với BTC BTC thì uh, điều chỉnh như chúng ta kỳ vọng nhưng chưa đến giá mua Tuần trước chúng ta kỳ vọng là BTC điều chỉnh về vùng giá 412, 415 để chúng ta mua, chưa đến nơi. Tuần tới tôi vẫn kỳ vọng BTC tiếp tục điều chỉnh về đây. Tuần tới hoặc là cuối tuần, sau đó sẽ điều chỉnh đi lên. Đấy. Tuần trước thì chúng ta có canh bán BTC quanh 48 ngàn. Thì bạn nào mà bán trừ thì cộng. Thì đạt chứ bạn nào chờ 48 thì không tới. Vì BTC hồi lên cao nhất là 475. Đó. Giảm thì rất là phù hợp về vùng giá 41, 42 chúng ta kỳ vọng thôi. Không có gì thay đổi cả quan điểm tôi BTC chúng ta vẫn sẽ canh mua đấy quanh 41 415 đấy, khi nó test lại M200 hướng đến mục tiêu của chúng ta là 48 xa hơn là 51 còn dừng lỗ của chúng ta thì chúng ta dừng lỗ 1.000 giá nhé phá 40 chúng ta dừng lỗ thôi ngắn hạn là như vậy thực ra dừng lỗ chuẩn là 395 có lẽ các bạn nên dừng lỗ chuẩn là 395 bạn nào dừng lỗ ngắn nhất là 40 ngàn nhé còn nếu các bạn dừng lỗ chuẩn thì 395 đó chúng ta mua 41 415 dừng lỗ 395 mà chốt lời 48 kéo chốt lời của chúng ta không tỷ lệ là 14 rồi một lệnh chốt lời ăn bốn lệnh dừng lỗ rồi rất là thoải mái thôi đó là đối với ờ, BTC còn đối với các cặp tiền tệ thì sao à, đối với các cặp tiền tệ nhé do chúng ta dự kiến là USD tăng đầu tuần uh, giảm cuối tuần thì do vậy chúng ta sẽ canh mua cặp tiền tệ thôi chúng ta nhìn thấy cặp EU này chúng ta nhìn thấy ba cái nến liên tiếp này Đấy, EU rất là nó thể hiện cái xu hướng rất là lưỡng lự và muốn đảo chiều hiện nay EU đang ở rất gần một cái đáy gần đó 1.0800 ờ, do vậy quan điểm tôi chúng ta sẽ canh mua EU quanh cái đáy cũ này thôi 10800 thậm chí là nó phá qua đáy một chút tức là chúng ta nên mua ở từ vùng 10800 này trở xuống tầm 30 pip chúng ta dừng lỗ thì 50 pip nhé 10740 chốt lời tầm 150 pip thôi EU không biến được mạnh động được mạnh ngắn hạn là như vậy tôi tôi nghĩ là sẽ có một hai phiên đạp xuống sau đó quay đầu lên EU thì rất hay rơi vào cái trò chơi đấy đây chúng ta nhìn này lần trước cũng vậy này đấy đạp qua đáy này Đấy, qua đấy với 50 pip sau đó quay đầu lên do vậy hoàn toàn lần này cũng có thể đạp qua đấy chúng ta chờ qua đấy 30 pip thì chúng ta mua nhá 1.07 70 760 rồi nó sẽ tạo một nó tạo mô hình hai đáy nhưng đáy sau thấp hơn đáy trước thế thôi một đợt rũ trước khi quay lên thôi còn nếu nó rũ xa thì 80 pip chúng ta cắt lỗ thôi cắt lỗ 50 pip chốt lời cho 50 pip đối với đồng bảng Đồng bảng cũng vậy, tương tự thôi. Tuần qua thì chạm đáy chúng ta có mua nhưng là nó quay lên thì cũng được có 40 pip thôi. À, nếu mà với xu hướng này thì hoàn toàn đồng bảng sẽ tuần tới sẽ phá đáy thôi. Chúng ta sẽ chờ cái điểm à, test chen này, khả năng nó sẽ phá đáy giả đây trên một cái chen này đây. Nó vẫn trong cái chen này đây. Khi test chen thì chúng ta mua thôi, không vấn đề gì cả. Hiện nay giá đang là 1.3035, chúng ta sẽ mua khi nó giảm 100 pip nhá 1.2945 đó 90 pip giảm 90 pip phá đã phá qua đáy 50 pip thì chúng ta mua đó. nhiều bạn đổ phá đáy bán không phải nhá phá đáy như, ờ, bởi vì như chúng ta phân tích euro là đồng đô la là đồng đô la tăng giá giả sẽ tăng giá chạm đỉnh và đảo chiều do vậy các đồng tiền này chúng ta sẽ phá qua đáy giả đi lên thế thôi Đối với đồng bảng thì chúng ta sẽ mua quanh 1.2940 nhé. Cộng trừ 10 pip. Dừng lỗ khi giá phá qua là 1.2880. Chốt lời thì chúng ta chốt lời 200 pip cho tôi. 1.3150. Đối với đồng à, AU Đối đầu Australia trên USD. Đồng này thì à, chúng ta canh mua lên. Tuy nhiên à, giá nó chưa xuống để lên. Nếu giá xuống thì chúng ta mua lên nhé. Test M200 này giao cắt vàng của nó xuất hiện rồi này. Test M200 chúng ta mua nhé. À, 0.73 00 0.7300 cộng trừ 10 pip chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ 0.7250 đi. Còn chốt lời chúng ta 150 pip thôi. 0.7450 nhé cũng khá là dễ dàng tức là tuần này xu hướng chung chúng ta canh mua cặp tiền tệ khác nhưng không phải mua luôn tại giá hiện tại mà chúng ta chỉ ờ, nó điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ chúng ta mới mua đối đồng New Zealand trên USD đồng này chúng ta cũng canh mua nhé bởi vì đồng này chúng ta biết đồng New Zealand tuần tới sẽ tăng ờ, lãi suất 0,5% nên ngắn hạn sẽ hỗ trợ cho đồng tiền này đó ngắn hạn hỗ trợ đồng tiền này đồng tiền này thì ờ, đây nó đang test sen rồi quan điểm cá nhân tôi thì đồng tiền này chúng ta sẽ mua khi nó test lại hỗ trợ thôi chúng ta nhìn cái xu hướng nó sẽ điều chỉnh 50% so với cái vùng hỗ trợ như vậy đây chúng ta sẽ canh mua quanh đây đây chúng ta canh mua đồng New Zealand nhé quanh 0.6740 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ 0.676960 nhé dừng lỗ 50 pip còn chốt lời thì 150 pip đốm đồng USD trên CAD đối với đồng USD trên CAD này USD đầu tuần tăng giá nhưng cuối tuần giảm giá đầu tuần tăng giá thì USD trên CAD tăng giá nhưng cuối tuần giảm giá đồng này khó rồi đồng này chúng ta sẽ không giao dịch đối với đồng USD trên Yên Nhật USD trên yên Nhật đầu tuần USD có thể tăng giá USD trên yên Nhật mô hình của nó thì 1 2 3 4 5 với 5 tuần tăng giá thì thông thường theo sau đó nó sẽ kéo theo là 2 đến 3 tuần điều chỉnh giảm giá. Do vậy USD trên yên Nhật chúng ta chờ nhé chúng ta chờ khi nến daily nó xuất hiện một cây nến đảo chiều thì chúng ta sẽ canh bán chúng ta sẽ không canh mua cặp này nhá đó, chúng ta không canh mua nữa chúng ta chờ chờ USD xuất hiện một cây nến đảo chiều một cây pin ba một cây người treo cổ ở đây thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh bán bởi vì đồng này tôi kỳ vọng sẽ có hai tuần giảm giá nhưng bây giờ chưa nhìn thời điểm nhá thì chúng ta phải đợi thôi đốm đồng bảng trên yên nhật bảng chi niên Nhật thì có lẽ lại dễ nó sẽ theo U chi niên thôi nhưng có lẽ nó dễ dàng hơn Đấy, bởi vì cái ờ, đỉnh tuần trước này nó vẫn chưa qua này chúng ta vẫn lấy mấy cái đỉnh tuần trước này để chúng ta bán được 164.6 64.5 64.6 chúng ta sẽ bán nhé hiện nay giá đang 162 chúng ta sẽ dừng lỗ 165.1 còn chốt lời thì 160 ôi 160 hơi xa nhỉ xa quá bán 64 chúng ta chốt lời 62 thôi đó là các cặp tiền tệ đối với chứng khoán Việt Nam thì sao chứng khoán Việt Nam thì như tuần trước tôi có khuyến nghị quý vị chúng ta nên đứng ngoài tôi e là thị trường sẽ lên tạo đỉnh giả tôi kỳ vọng nó có thể vượt đỉnh giả cơ nhưng thực ra nó không vượt nó chỉ test lại đỉnh trong một phiên thôi khu vực 1930 này trong phiên sau đó là nhanh chóng điều chỉnh đi xuống 1480 hiện nay nhé chứng khoán Việt Nam đang đi trong cái nêm à, cái nêm này là nêm tăng à, Mỗi khi hình thành đêm tăng thì xác suất là 80% thị trường sẽ phá xuống. Như vậy 10 lần hình thành thì 8 lần phá xuống. Do vậy à, chúng ta chờ khi nào phá xuống nêm tăng này. Tất nhiên là nó sẽ phá xuống. Và tôi vẫn khuyến nghị quý vị đấy. Khi thị trường trên 1.500 thì chúng ta chốt lời hết đi đấy. Quý vị nào còn cổ phiếu thì chờ thị trường phục hồi nhẹ trở lại. 1.500 thì chốt lời hết đi. Quan điểm tôi hiện nay thị trường vẫn sẽ sideways nhá. Sideways để thít chặt thêm cái nêm này trước khi break out. Tôi nghĩ là thị trường sẽ cần 1 đến 2 tuần nữa, khoảng 2 tuần nữa trước khi breakout cái nêm này và chính thức xuống. Chúng ta có thể nhìn thấy này trong giai đoạn điều chỉnh này, cái số phiên tăng rất là ít, Đó, số phiên giảm áp đảo luôn. Đó. Trong giai đoạn thị trường tăng lợi thì số phiên giảm luôn bị số phiên tăng áp đảo. Đó. Đây là một cách nhìn rất là đơn giản thôi. Khi chúng ta muốn biết thị trường đang ở cái pha nào Đó. thì chúng ta chỉ cần nhìn cái so số phiên tăng và số phiên giảm là chúng ta có thể biết do vậy chứng khoán Việt Nam hiện tại thì không có nhiều deal và ờ, các câu chuyện riêng thì theo tôi nó cũng đang dần đi đến hồi kết rồi cái việc báo cáo tài chính những công ty nào tốt quý 1 thì cũng ra ngay tháng 4 này và nâng đỡ thị trường ngắn hạn còn hết báo cáo tài chính vào tháng 5 thì thị trường sẽ có khoảng trống thông tin và bên cạnh đó chúng ta biết nhá các ngân hàng đang dục dịch tăng lãi suất uh, huy động rồi lãi suất cho vay ra dự kiến cuối tháng 4 đầu tháng 5 bắt đầu điều chỉnh nó sẽ gây áp lực lên thị trường đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.